hôm nay tại ngò mắt tôi chán nản hồn tôi dòng mãi đôi tao bay như tí lá rơi nhớ nghe em sài gòn nhớ nghe em phố phường nhớ nghe em áo dài biết rằng chim thơm tôi thương em đôi tao bay như tiếng lá rơi nhớ em sài gòn Banyak